chào toàn thể anh em nhé à, cái video này ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em à, những cái bộ hột tài xỉu trong và những hột uh, ờ, bung vụ trong nhé. trong suốt luôn anh em nhé Đấy. đây là cái sản phẩm mà bên tôi đã làm ra làm ra để cho anh em đi uh, chơi uh, ờ, bung vụ hay là anh em đi chơi tài xỉu bịp anh em không cần phải lo lắng gì về những cái tàng tích của nó cả đấy. thì bộ hột như anh em đã thấy rồi bộ hột thì hầu như là nó trong suốt đấy. bung vụ thì anh em nhìn thấy cả cây ở trong nhá anh em này đấy anh em nhìn thấy cả cây ở trong nhá đó đấy còn uh, tài xỉu thì là anh em nhìn xuyên đấy, anh em nhìn xuyên tất được qua này đấy, anh em nhìn xuyên tất được qua mặt nhất luôn này đấy, đúng không mặt hai mặt năm kìa đó anh em nhìn xuyên qua tất như vậy thì anh em ờ, đi chơi thì anh em không cần phải thử tăng tích của nó và cái điều ờ, quan trọng nhất khi mà tôi giới thiệu cho anh em cái bộ tài xỉu trong này đó chính là cái cách lắc mà anh em có thể giữ tài giữ được xỉu hoặc là anh em có thể lên tài xuống xỉu nó đi theo ý muốn của anh em nhé thì cái bộ hột tài xỉu trong này thì trước khi mà tôi đã làm ra bộ hột này tôi đã cân chỉnh sửa Đấy, để cho cái bộ hột này nó đi theo ý muốn của anh em hoặc là nó nó đi theo cái quy trình mà tôi đã làm ra cái bộ hột này Đấy, thì cái bộ hột này khi mà anh em lắc thì cái tỷ lệ của nó đi đều cho anh em lên 8 90 phần trăm 90 phần trăm là sẽ đi đều đi đều cho anh em nhé. đi đều cho anh em thì à, đi đều chén tài chén xỉu Đấy, chén tài rồi lại chén xỉu chén tài rồi lại chén xỉu Đấy, cứ như vậy anh em cứ lắc đều tay là nó sẽ như vậy thôi Đấy, còn khi mà anh em muốn lắc giữ tài giữ xỉu hay là muốn lên tài xuống xỉu ấy, thì là anh em cứ alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình Đấy, tôi sẽ tư vấn cung cấp những đồ chơi bịp mới nhất 2020 cho anh em nhá và cái ờ, bộ hột tài xỉu này cái bộ tài xỉu trong suốt này nó cũng là sản phẩm mà là đang là mới nhất hot nhất ở bên cơ sở tôi Đấy, thì hiện tại ở Việt Nam thì anh em vẫn chưa chơi cái bộ hột tài xỉu trong suốt này Đấy, nhưng mà trước tôi nghĩ là trước sau gì thì anh em cũng sẽ chơi thôi Đấy, thì anh em chơi hoặc là anh em mua xỉ lẻ gì thì tôi bên tôi cũng cung cấp cho anh em luôn nhé anh em nhé Đấy, thì uh, cái cách chơi của cái bộ hột tài xỉu này như nào Đấy, thì là anh em chỉ cần là mua cái hột này về anh em chơi thôi Đấy, còn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu thì anh em mua bộ hột này thì tôi sẽ cung cấp cho anh em cái video hướng dẫn cho anh em cái cách lắc của bộ tài xỉu trong suốt này nhá đó Đấy, tôi sẽ thử cho anh em này Đấy, tôi sẽ thử cho anh em cái cách đi của cái bộ hột này thì cách đi bộ hột này nó cứ đi tài đi xỉu đi tài đi xỉu nó sẽ đi đều cho anh em như vậy nhá tầm tám chín mươi phần trăm lên tài này đúng không anh em vừa ba con hai rồi lên một sáu bốn tiếp tục cho anh em Đấy, giờ lên hai hai nhất đúng không anh em bột đi rất là đều đấy hai năm sáu đúng không anh em xỉu rồi tám chín mươi phần trăm nó xỉu bốn bốn một tám chín mươi phần trăm nó tại đấy một bốn sáu đấy thì từ trái này nó đã đứng tài Đấy, đứng tài thì chắc chắn là trên sau là sẽ không đứng tài nữa 90 95 phần trăm nó sẽ là về xỉu cho anh em Đấy, 135 đúng không anh em Đấy, nó rất là hiệu quả cho anh em khi anh em đi lắc nhá thì cái bộ hột này nó chưa phổ biến chưa cập nhật ở à, Việt Nam Đấy, thì bộ bộ hột này nó chủ yếu là ở bên à, Thái Lan hay là bên Campuchia người ta chơi những cái bộ hột này đấy thì mình ờ, bên Việt Nam mình thì ờ, vẫn còn đang chơi những cái bộ hột tài xỉu đây ở bên Việt Nam thì ờ, anh em cũng đang chơi cái bộ hột tài xỉu này đấy. thì nói chung là cái bộ hột tài xỉu nào cũng vậy đấy, anh em cứ alo cho tôi là anh em có cái bộ hột tài xỉu mà làm tay cái nó đi theo ý muốn của anh em kể cả những bộ hột tài xỉu ở Việt Nam này cũng vậy bên tôi cung cấp tất cả những cái đồ chơi mà giúp anh em làm tay cái hay là anh em làm tay con đấy, anh em đến sân chơi của người ta anh em cũng thể chơi được nhá đấy thì tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em cái bộ tài xỉu trong suốt này đấy, đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này một bốn bốn này một hai sáu này một một sáu này hai ba năm này bốn bốn hai này đấy thì cái chén này lên tài tài giữ tài luôn cho anh em nhé 236 này đấy, 156 này 245 này đấy thì cái chén này nó sung xỉu 124 đấy thì cái video này tôi giới thiệu cho anh em về cái bộ hột tài xỉu trong suốt và cái hột bông vụ đấy, anh em nào mà muốn chơi bông vụ anh em muốn đặt hột bông vụ thì anh em cứ alo cho tôi qua số điện thoại kia 0972 41 4 Đấy, thì uh, anh em uh, đặt những cái hột bông vụ những cái hột tài xỉu lắc theo ý muốn của anh em Đấy, hột tài xỉu trong hay là những cái bộ hột tài xỉu ở Việt Nam anh em chơi Đấy, tôi đều cung cấp cho anh em được và bán xỉ lẻ cho anh em những cái bộ tài xỉu trong và những cái bông vụ trong anh em nhé Đấy, thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em